làm tí rượu vào nó phải có cả ừ. tất cả các gia vị nó mới ngon ừ. Sắc này nhá đúng rồi hợp lý đấy vào tận cổ ra à? cu nhọt nhá chơi cả cái này bây giờ ăn sành mỏ thế nhỉ xem nào ăn cá tí nhỉ từ <laughs> xem nào à. các bác nha ừ. sướng không con này được cái nó nó nó, nó bò kìa nó bò kìa cô cô cô sướng kìa bò <laughs> đâu đâu đâu rồi bò đâu xử luôn này bò ngoài con này đã thua đó bây giờ đến lượt mình các bạn nhé ai cà chua đầu sống nhiều gia vị vào đừng ăn con đấy anh ơi ท่ำมาก นั่งบักโดนพี่น้องพึ่งจะมีลมมาเย็นกิตแหล่แห้ง แซ่บแพงอืม มันเสือจ้ะน้ำจิ้มต้องมานะคะ พี่น้อง ต้องถึงนะคะ ถึงจะแซ่บ ออกง่ายพี่น้อง ซ่บแห้งนี่ แหละดองเขาเนี่ย ประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะ พี่น้องแสบพอดีค่ะ ล้างทำความสะอาดกุ้งย่างดีนะพี่น้องนะ เนี่ย แล้วก็ใช้กันไกนะคะ ตัดกลางมันออกพี่น้อง ดึงเส้นดำออกแล้วก็ล้างด้วยเกลือ แช่ด้วยอะโซดานะคะ ใครอยากให้นัวให้แซบกับแซ่ดึกเกลือ เกลือบานเท่าพี่น้องบ่แมนเกลือไอโอดีนเด้อ เกลือบานเท่าเม็ดยังไงไหมคะนั่นแหละ nó chỉ nua hmm. bằng tất cả niềm tự hào và niềm vui vô bờ chúng ta xin cho cháu giới thiệu bữa tối nay một món ăn miền Nam là mình cực kỳ là bất ngờ thì chắc chắn phải là món kho bạc này rồi cái lần đầu tiên mà mình ăn nó là tại một nhà hàng bạn mình người miền Nam á, gọi là anh ơi cho một phần kho bạc trong đầu mình lúc đó thì mình cũng chưa tưởng tượng được kho bạc là món như thế nào nữa nhưng mà ăn xong á lại bị ghiền đó nha đầu tiên thì về thịt mọi người nên lựa cái miếng thịt mà có 50% nạc 50% mỡ như vậy nè sau đó về lọc hết cái phần da đi tiếp tới thì mình sẽ sử dụng một cái nồi sứ mới mua nồi này á, thì được gọi là nồi dưỡng sinh của Minh Long lý do mà cái nồi này được gọi như vậy á, thì nó được làm từ sứ tinh tuyển lành tính và đặc biệt là khi chi đồ ăn ở nhiệt độ thấp á, thì sẽ không sinh ra cái chất độc hại ở đây thì mình sẽ để thịt ở nhiệt độ thấp trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị rau nha rau thì mình sẽ chuẩn bị là cà rốt ớt bầu bắp cải và cả đậu bắp nữa nè phần hành lá thì mình sẽ chia ra làm hai phần gốc thì mình sẽ cắt nhỏ còn phần lá thì mình sẽ cắt khúc chuẩn bị xong phần rau á, thì phần thịt nó đã ra hết mỡ rồi nè đến khi phần thịt vàng á, thì mọi người sẽ dùng muỗng vớt hết nó ra tới đây bạn nào muốn ăn nhiều mỡ thì để mỡ lại còn bạn nào muốn ăn ít mỡ thì vớt ra để lại một nửa như mình thôi tiếp tới là cái nồi dưỡng sinh minh long thứ hai của mình nồi này thì lớn hơn thích hợp cho các món hầm các món canh sẽ giúp cho thực phẩm chín nhanh hơn mềm nhanh hơn và đặc biệt á, là có một công dụng đó chính là luộc rau mà không cần nước hay ghê chưa vừa giữ nguyên được cái màu sắc đẹp mà như vậy á, thì phần rau khi ăn nó sẽ ngon hơn trong thời gian mà mình chờ hấp rau á, thì bây giờ mình mới đi làm khô quẹt nha phần mỡ nóng lên thì mình sẽ cho hành tây và đầu hành vào đảo đều đảo cho tới khi nào vàng thì mọi người sẽ nêm nếm theo cái công thức như thế này là sẽ có một phần đường hai phần nước và một phần nước mắm cái này á, là theo khẩu vị riêng của mình đó nha mọi người muốn ăn mặn hơn á, thì cho thêm nước mắm nè hoặc là muốn ăn ngọt hơn thì cho thêm một xíu đường khô quẹt á, thì phải có tôm khô nữa nó mới ngon trong thời gian chờ thì nồi rau luộc mà không cần nước của mình á, nó cũng đã chín rồi nè màu sắc vừa đẹp vừa bắt mắt mà còn giữ chọn lại được cả dinh dưỡng nữa phải chi á mà hồi xưa mình biết tới cái món này sớm hơn chứ nghĩ sao á một món ăn vừa ngon vừa đơn giản dễ làm như thế này mà phải cách đây 2 năm á thì mình mới biết được ăn chung với lại cơm hoặc là cơm cháy á bắt cực kỳ luôn mà cách làm á thì lại cực kỳ là dễ tính ra ai cũng có thể làm được luôn ở đây mà ai là fan của chân châu đường đen thì đừng có bỏ qua cái clip này nha. Hôm nay mình cùng làm món tàu hũ chân châu đường đen. Nguyên liệu chính cần phải có để làm ra cái món này là đậu nành. Mình đi ngâm 300 g đậu nành với nước tầm khoảng 4 đến 6 tiếng. Đậu mềm rồi thì mình rửa đã cho sạch vỏ. Sau đó thì mình mang đi xay với tầm khoảng 2 lít nước, lọc cái nước đậu hai lần để cho cái tàu hũ nó được mịn hơn. Rồi mình đem đi ngâm với 8 g bột rau câu dẻo. Ngâm tầm khoảng 30 phút cho bột rau câu nó nở ra. Cho thêm 150 g đường rồi bắt lên bếp. Ở bước này mọi người lưu ý, mình chỉ nấu cho nó sôi lên tầm khoảng 5 phút cho sữa vừa chín rồi mình tắt bếp chứ không để sôi lâu quá thì đậu nành sẽ bị tách nước rồi thì mình cho vào sữa tươi không đường với lại 200g whipping cream nếu mà không có whipping cream á thì mình cũng có thể thay thế bằng một cái béo thực vật mình có chia ra phân nửa để pha với lá dứa để tạo ra cái màu xanh cũng như là hương thơm rồi mình rót ra ly nhựa tầm khoảng không tới 1 phần hai ly sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh tầm khoảng 2 tiếng thì cái tàu hũ của mình sẽ đông lại tiếp theo là mình đi nấu cái phần chân trâu đường đen nấu chân trâu cho sôi lên tầm khoảng 20 phút sau đó thì tắt bếp mình ủ thêm tầm khoảng 20 phút nữa chân trâu này mình mua cái thương hiệu của Đài Loan nấu nấu nó cũng đơn giản với nhanh lắm Mà có bạn nào muốn mình hướng dẫn cách làm chân châu tại nhà Thì bình luận dưới clip nha Hôm sau mình sẽ chỉ cho nè Chân châu nấu đến khi đường nó vừa tan ra thì mình tắt bếp Nếu mà muốn chân châu nó ngon với lại mềm cả ngày Thì mình cho vào nồi cơm điện Bật chế độ giữ ấm Tàu hũ của mình thì mềm mịn Bỏ vào miệng thì tan chảy Có vị béo của sữa và thơm của đậu nành Kết hợp với chân châu đường đen dai và ngọt dịu Xuất sắc luôn á